nhá nắp thì các bác chơi nắp nào cũng được ở trên cái đĩa như thế này thì em đã đánh dấu một đây em đã đánh dấu cho các bác cái chiều mà em đánh dấu này nó sẽ là chiều tài thì đồng nghĩa với việc chiều ngược lại của nó thì sẽ là chiều xỉu sau đây thì em sẽ test thử cho các bác thử 10 tiếng 5 tiếng tài 5 tiếng xỉu để cho các bác xem xem là cái độ chính xác của nó là về được đến bao nhiêu phần trăm nha các anh nhá đây bên này nó là tài này đó. đầu tiên em lắc về tài một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đó mình lắc năm chén tài về cả năm đúng không ạ bây giờ các bạn muốn lắc về xỉu đúng không mình chỉ cần lắc lộn ngược lại cầm chúi tay về đằng trước hoặc các bác cần xoay đĩa lại đó chiều kia là tài rồi thì xoay đầu lại là sẽ là xỉu một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này chén này bị lỗi chén này phản một chén thì nó lên tài đó vừa rồi mình đã lắc 10 chén thì là 5 chén tài